Địa ốc Five Stars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà hai mặt tiền hẻm Ngô Gia Tự, phường 12, diện tích 200m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông và tây, đường ô tô cách đường chính 50m, kết cấu một trệt hai lầu, 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, nội thất hiện đại, cách trung tâm 5 km, gần trường học, chợ, cây xăng, an ninh tốt, giá 15,5 tỷ đồng. Đất hẻm Nguyễn Siêu, phường 7, diện tích 264m2, sổ riêng xây dựng, tặng giấy phép xây dựng, hướng Đông Nam, đường ô tô, cách đường nhựa Nguyễn Siêu 50m, cách trung tâm 5 km, gần trường học, chợ, giá 8,5 tỷ đồng. Nhà hẻm Kim Đồng, phường 6, diện tích 65m2, sổ xây dựng phân quyền, hướng Đông Nam, đường xe máy rộng, cách đường Kim Đồng 50m, cách trung tâm 2,5 km, gần trường học, chợ, cây xăng, an ninh tốt, view cao thoáng mát, giá 3,7 tỷ đồng. Nhà Phan Chu Trinh, phường 9, diện tích 60,7 m2, sổ riêng xây dựng, đường ô tô, kết cấu một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, cách Hồ Xuân Hương 1,3 km, gần chợ, trường học, khu dân cư sầm uất, giá 5,4 tỷ đồng. Nhà An Bình, phường 3, diện tích 80 m2,